Chào các bạn đã đến với kênh Cô Lươn, hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video. À, chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Câu Lươn nhé. Mùa hè rồi cho nên là rất là nhiều tiếng ve. Đấy, như anh chị nghe đấy, tiếng ve rất là nhiều. Vì ở đây là trồng ờ, làng mình trồng rất là nhiều cây cây bóng mát, cây cảnh cho nên là ve nó trú ngụ nên là nó kèo rất là to đây là lối đây là lối đi vào đi vào nhà anh chị thấy kia là cái khu vực ờ, ruộng Đấy, ruộng thì bây giờ đã thu hoạch lúa nên là chỉ còn gốc gọi là dạ gốc dạ đây là những cái cây xanh trồng để ờ, làm cảnh hoặc là bán cho các cái các cái đơn vị thu mua làm công trình ở à đây có một con rắn các bạn Ôi, nó chui mất rồi mình vừa thấy một con rắn nó lại chui mất rồi đây anh chị có thấy này đây có một con ờ, đây có một con trạch con trạch này ờ, do là thiếu nước thiếu nước rồi nó chết nó dạp lên đây đây là gọi là đây là một cái cái cái vũng nước nhưng mà do nó hết nước rồi cho nên là chạch nó chết sạch nó chết rồi kiến nó nó tha lên đây mình mà nhanh một tí nữa thì đã quay được con rắn à, các bạn xem đây là một cái ao một cái ao uh, của nhà hàng xóm nhà hàng xóm này uh, đào để ngâm uh, luồng tre xung quanh là trồng các cái cây xanh mục đích là bảo vệ cái bờ cho nó đỡ bị ờ, sạt lún đây mình giới thiệu với các bạn là đây là khu vực ờ, cánh đồng cánh đồng nhà mình đây là cái cánh đồng mà ngày xưa mình hay đi ờ, câu lươn đi đánh ống đánh ống lươn tầm đến uh, mười mấy năm rồi mười mấy năm rồi mình mới bước lại cái bờ này ngày xưa uh, chăn bò bắt cua bắt cá ở đây nay đi uh, nhìn lại phía xa kia là các cái máy đang à, máy cày họ đang cày à, luống để trồng trồng à, trồng trồng hoa màu ví dụ như là đậu đỗ vì nhà gần cánh đồng cho nên là rất là hay ra đồng và đi câu lươn nên là chính vì cái sở thích vì cái à, ấy cho nên là mình đã tạo cái kênh ờ, câu lươn à, nơi này là nếu mà đến cái mùa tháng à, tháng 8 tháng 8 thì nước uh, nó sẽ ngập hết cái khu này như các bạn đang thấy kia đây là cái bức tường nhà mình thì nước nó ngập ngang nhưng ngập hết cái cái, cái bức tường như vậy đấy và cái khu này là ngập trắng luôn à, sau khi mà ngập trắng cái khu này ấy, thì à, khu vực ở kia khu vực ở dưới kia sau cái cái cái hàng cây kia là một con sông gọi là con sông nhà lê thì à, nước nước nó sẽ tràn lên đây và cá nó lên đây đấy ở đây thì à, sau khi mà nước ăn tràn lên đây thì um, mọi người thường hay ra đây để đi thả lái thả cái lái để bắt cá ở đây rất là nhiều à, cá nó lên đây rất là nhiều lên lên cái khu vực ở trên trên kia để nó nó nó nó, nó đẻ đấy nó đi ngược dòng đấy à, như như các bạn đang thấy ở xa xa kia là cái đồi đấy khu vực nhà mình thì à, thuộc à, khu vực trung du trung du của à, Thanh Hóa cho nên là ở đây rất là nhiều núi ờ, nhà mình gần cái di tích đền Lam Kinh đấy đền Lam Kinh núi Nưa gần nhất là núi Nưa thì anh chị nào mà có điều kiện mà đi du lịch thì có thể là lên à, à, tham quan đi chơi thăm cái khu di tích à, núi Nưa Đấy. để biết về cái à, di tích của quê hương mình năm tháng mới quay về quê từ Tết đến giờ à, không trước Tết trước Tết bởi vì là do dịch cho nên là mình à, không không không đi lại Um, <clears throat> nếu mà anh chị nào hay à, dùng à, mạng thì cũng có thể xem xem được một số cái clip của người nước ngoài ấy. thì họ có họ có bắt bắt lươn và các cái ruộng khô đấy sau sau khi mà nước nó ngập thì à, trời nắng thì nó rút nó rút hết nước đi nó rút hết nước đi thì lươn nó nằm ở dưới à, bên bên dưới đất nó làm hang ở đấy thì ở đây cũng vậy đây do là cái đất nó mềm nên là sẽ khó mà đào nhưng mà cái việc mà đào lươn thì mình chưa bao giờ mình thực hiện mình chỉ đi câu thôi đi câu và đánh ống thôi. đây là cái cái cái cái bùng nhà mình nó đang còn nhỏ nay đang mùa cạn nước nên là nó cũng hơi ít nước ngày xưa là ông bà thường là ông bà đào cái gọi cái ao nhỏ này để nuôi vịt nhà mình có một cái thời gian nuôi đến à, gần một nghìn con vịt đây chính vì là có cái cánh đồng này cho nên là nước lúc nào cũng có nhiều nhà nuôi vịt nhưng mà họ phải xây cái bể nước ở trong trong trong cái khu nuôi bởi vì không gần cánh đồng nhà mình rất là lợi thế là gần cánh đồng cho nên là nước lúc nào cũng sẵn vì là nhà vì là có cái bộ cái cái cái bùng cái ao này đây là nhà mình trồng cây khi mà trời nắng nắng hạn thì ờ, dùng ờ, máy bơm hút có đợt là ông thuê cái máy hút bùn thì họ họ sục bùn lên xong họ hút cái bùn vừa nước vừa bùn lên cái cái cái, cái vườn kia để trồng cây ở đây hôm qua có cá chuối nhưng mà nó khôn lắm nó cứ thấy người là nó nó lại đi vào bụng sâu không thể quay cho các bạn xem được mùa này là ở khu vực này như các bạn biết thì nước nó cạn nên là mình không không không không thực hiện được các cái video câu lươn cho các bạn xem à đây mình thấy có một con con con cua đây là con cua đồng các bạn nhé cua đồng con cua con cua này thì nhỏ thôi đây cũng có rất là nhiều hang nhiều hang thì cũng có thể câu nhưng mà bây giờ mình không không mang lưỡi về cho nên là mình cũng không câu được à, gần đây thì cũng rất là cảm ơn à, các bạn các anh các chị và các à, em đã nhắn tin cho cho kênh và đăng ký ủng hộ kênh cảm uh, dịp à, video này thì mình cũng à, xin à, lợi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã à, luôn theo dõi và ủng hộ kênh câu lươn đấy đây là một cái thú vui cho nên là à, mình mong rằng là à, video của mình thì xin kết thúc tại đây xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, xin chào và hẹn gặp lại